Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vào bếp với mình nha Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất nổi tiếng của xứ sở Trung Hoa đó là món cơm là xưởng tay cầm Món ăn rất là thơm và ngon nha mọi người ơi Rồi, bên nguyên liệu chúng ta sẽ có là gạo các bạn nha đó, Gạo nàng thơm, gạo là dễ dẻo, ăn rất ngon các bạn nha Mình sẽ uh, rửa sơ gạo với một chút muối các bạn nha đó, Để nó khử mùi và nó uh, khuẩn luôn các bạn đó sau khi mình rửa xong thì mình sẽ để ráo và mình sẽ trộn với uh, à, 5 đến 10 miếng dầu ăn nha các bạn sau đó mình sẽ nấu chín các bạn nha đó mình đã rửa sơ sạch sẽ các bạn nha rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu với 5 10 miếng dầu ăn để nó tạo cái độ béo cho cái gạo các bạn đó, người hoa nó là ăn thích, thích ăn mấy cái bùa, có chỉ sử dụng dầu mỡ để tăng độ béo rất là ngon các bạn nha rồi ờ, bắt lên ờ, nồi tung điện rồi mình nấu thôi rồi ờ, và nguyên liệu làm cái phần nhân cơ hợp xưởng các bạn tay cầm mình sẽ có cải ngồng các bạn nha mình sẽ có được cái tẩy cải ngồng nè Để trước khi trần luộc các bạn nhớ cắt nhỏ nha cắt nhỏ mình sẽ luộc sơ qua rồi tiếp theo thì mình sẽ có những nguyên liệu là hành lá các bạn nha mình sẽ có 100 gram hành lá các bạn cắt nhỏ luôn rồi một trái một quả trứng muối các bạn nha đó, rồi khoảng cỡ 10 trái uh, trứng cút nè đó sẽ luộc luôn các bạn nha luộc lột vỏ luôn rồi 100 gram tỏi băm một trái ớt sừng đó rồi 100 ml dầu ăn các bạn nha ở đây chúng sẽ có là 100 gram ờ, lạp xưởng rồi, ờ, dầu ờ, xưởng mỡ các bạn với 100 lạp xưởng thịt đó hai loại để mình ăn chung với nhau mỗi loại nó sẽ có một vị riêng ngon các bạn nha ngoài ra mình sẽ có gia vị là để nêm nếm á mình sẽ bột ngọt là 10 gram nè hắc xì dầu là 10 ml các bạn nha rồi ngoài nó sẽ có đường là 20 gram, cùng 50 ml nước và 50 ml nước tương các bạn nha đó năm loại gia vị để mình trộn nhau chung với nhau để mình làm gia vị các bạn vừa tạo màu tạo tạo cái à, mùi vị luôn rồi cơm chín là các bạn ơi mình à, nhớ lấy à, đũa mình đảo đều bạn nha cho nó cơm chín đều và nó tơi lên nó ăn rất ngon và chiên rất ngon các bạn đó, các bạn à, muốn mà cơm chiên thì các bạn nấu chín xong mình để cho nó nguội hẳn á đó. đó hạt cơm mềm với mình nó, nó sơ sơ lại mình chiên sẽ ngon hơn đó còn mới chín xong ẩm ướt thì à, chiên sẽ hơi khó và sẽ không ngon các bạn nha thì à, lúc mà cơm mới chín xong thì cái phần lạp xương thịt đó các bạn có thể bỏ chung á mình à, mình nấu chung cho nó chín luôn các bạn cũng được nha hoặc không các bạn có thể luộc bằng nước hoặc là chiên lại cũng được nha rồi còn về lạp xưởng mà mỡ đó thì mình phải luộc và mình chiên các bạn thì nó sẽ giòn hơn chứ mình đụng hấp cái kia nó sẽ không có được giòn đó, thì mở mà chiên giòn rất là ngon các bạn rồi mình à, trong chút xíu nước cho chảo rồi mình nấu cái nước sôi lên nước một lúc lại á bắt đầu à, mở ra tu nó ra rồi đó, à, bắt đầu nó sẽ giòn các bạn nha đó, giòn à, mình cắt nhỏ ăn rất là, rất là ngon các bạn thơm nữa còn về gia vị thì các bạn cứ trộn chung năm gia vị lại với nhau thôi đó, kéo hòa tan là ok thì cái gia vị này các bạn có thể sử dụng lúc này để mình sử dụng nhiều lần cũng được các bạn mình làm nhiều á để bức ảnh đó khi nào cần chiên cơm mình có lấy ra mình chiên thôi tại vì là gia vị này nó là có đủ độ ờ, mặn ngọt và có cái sự dầu tạo mạo luôn các bạn rất là đẹp nha nó đẹp không phu gì cái màu mà hạt điều mình đã dùng đâu nó đẹp hơn nữa các bạn rồi ờ, trộn đều lên cho gia vị nó tan vào nha là ok các bạn nha rồi lạp xưởng đã chính là các bạn ơi bây giờ mình chỉ chiên sơ chút xíu nha các bạn không nó mở từ từ trong cái hộp sữa nó tiết ra các bạn đó từ ra đó mình chiên xíu cho nó giòn là đây cháy xém xíu là ok bạn nha đó, đừng chịu lâu quá bị cháy là không ngon rồi về cái trứng muối thì các bạn chỉ cần ờ, đập ra mình chỉ cần ờ, dùng cái uh, đỏ thôi thì trứng muối thì các bạn có thể ngâm qua rượu á trước khi mình nướng nó sẽ thơm các bạn nha không các bạn hãy nếu mà hấp cũng được nha tùy các bạn nha nước khoảng cỡ 5-7 phút là các bạn được các bạn nhiệt độ khoảng trăm tám độ ok nha các bạn nha ok rồi sau 15 2 phút thì lạp xưởng thịt đã chín lại các bạn đó, mình chỉ cần lấy ra thôi thì lạp xưởng này mình đã nấu hấp trong cái lò tôm điện á à, thì nó sẽ cái mùi thơm của lạp xưởng sẽ áp vào cái phần uh, cơm á sẽ rất là thơm các bạn nha đó, cơm rất là thơm luôn rồi lạp xưởng thịt lạp xưởng uh, à, mở thì mình chỉ cần cắt nhỏ thôi các bạn mỏng thôi đó thì các bạn cắt cái thứ như thế nào nha không mỏng thì, thì ăn sẽ ngon hơn các bạn lạp xưởng mà đó. Dưới đây bao tay cho vệ xin các bạn nha Tại vì lục sữa đã chín rồi các bạn ơi về cải ngồng cũng vậy nha các bạn nha trước khi mình trần một lụ sơ thì mình sẽ cắt nhỏ các bạn nha cắt kiểu hạt lụ các bạn cho đẹp nha các bạn nha Đó. cái ngồng này nó cũng giống như cái ờ, cải bó xôi các bạn mình luộc mình luộc sơ ăn nó thật sự với da ngon các bạn nha rất là thơm và, và cũng giá thành cũng rẻ nữa các bạn sau khi cắt xong thì mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi mình bỏ cái ngồng vào là mình trần sơ qua khoảng 30 giây đến một phút là ok các bạn nha để lâu quá mình nhũng không xong ngon các bạn nha đó, trần sơ qua là xong đó, nhớ bớt ra liền các bạn nha cùng là chúng ta sẽ bắt đầu chiên cơm thôi đầu tiên mình bắt chảo nóng lên và cho dầu ăn vào đó. tiếp theo là phi thơm tỏi à, những bước cơ bản nhất trong việc nấu ăn các bạn ơi rồi tiếp theo là gì cho cơm vào đó. mình xài cho cơm săn lại chắc lại và mình cho những nguyên liệu chính như là sữa nè là thịt nè đó cho vào cho nó thơm xào luôn đó, cùng cái nguyên liệu và và cải và hành lá là cái như xong rồi các bạn đó, sau đó mình chỉ đi decor ra món thôi rất là nhanh nha đơn giản luôn mà ăn rất là ngon và thơm các bạn nha ăn mì hoa luôn đó các bạn đó, rất ngon rồi khi thêm tỏi rồi chúng ta cho cơm vào các bạn nha các bạn nha nhớ nên cơm mình phải nấu trước rồi đó. sau đó mình rải cơm cho nó khô thì sẽ ngon hơn các bạn nha đó không các bạn phải xào khá là lâu á cho nó cơm nó săn lại thì nó mới ngon được các bạn đó. rồi tiếp theo thì chúng ta cho lạp xưởng vào nè lạp xưởng này các bạn có thể cắt hạt lựu nha cũng được cắt biến được các bạn nha hạt lựu thì để mình ăn cho chung với ờ, cơm còn cắt biến thì để mình đi coi giải trí cũng được đó cái nào cũng đẹp hết đó. bỏ hai loại trộn chung như các bạn lạp xưởng thịt và lạp xưởng mỡ luôn nha đó. sẽ rất là ngon các bạn nha tuyệt vời luôn còn trứng cút thì các bạn có thể luộc trước như mình nói đó đó rồi mình cho ăn chung cho nó ngon các bạn nha còn nếu các bạn nào không chính cút trứng muối thì cũng được nha về cái mùi chính của cái món này là cơm ngập xưởng thôi đó. cùng là chúng ta ta cho gia vị vào các bạn nha nó gia vị vào xào cho nó thấm gia vị và cho cả với hành lá là xong các bạn cái món thôi nha đó. nhanh đơn giản luôn đó các bạn là mình xào để màu nó đẹp các bạn coi thấy không đó, nó đẹp luôn đẹp hơn cái màu hàng triệu của các bạn thế mình là lưu ý món người hoa hay có cái màu như xì dầu á bạn để màu rất là đẹp luôn á hai mình nhìn, à, nhìn thấy ấy mê rồi thì để nó thơm nữa các bạn ăn nó ờ, vừa có mùi thơm mà ăn nó ờ, có cái dầu các bạn béo béo ở, ở đó thì ngon các bạn nha nhưng mà ăn nhiều sẽ hơi ngấy ngán lớn mọi người nên lâu lâu mình có vị sẽ rất là ngon các bạn rồi sau khi xài xong mình cho cả với hành lá và chuẩn bị ra món các bạn nha đó nó ngon và thơm các bạn ơi chuẩn bị thưởng thức nào rồi bây giờ mình chỉ co ra món thôi bạn đó chuẩn bị sẵn một cái nồi tay cầm và mình cho nguyên liệu cơm chiên vào bên trên thì mình trang trí thêm một chút uh, trứng muối hạt xưởng cắt miếng nhỏ các bạn nó trứng cút à, xong các bạn thấy không nó đơn giản và ngon và thơm luôn các bạn ơi đó à, chuẩn bị mình thích thôi nha khi đã trang trí xong các bạn xem có đẹp không nè đó, nhìn rất là ngon các bạn nha với trứng muối trên cùng đó, ăn giòn giòn sạch sạch và nướng các bạn đó, cộng với lạp xưởng đó, thịt à, ngọt ơi ngọt ơi lạp xưởng mỡ da da giòn giòn ăn theo chút cúc bé bé bùi bùi đó cùng phần cơm nhân cơm với à, cải nè đó hành nè nó cùng gia vị hắc xì dầu nước tương trời ăn vô hòa quyện vào nhau rất là ngon luôn mọi người ơi còn chần chờ gì mà không vào bếp làm ngay một món cơm chiên theo kiểu người hoa như nào rất là thơm và ngon như các bạn ơi đó chúc cả nhà có một buổi tối ngon miệng với món ăn này nha nhớ thấy hay thì cho Quy cứ một like một đăng ký một share các bạn ơi hẹn gặp các bạn ở những clip sau nha bye bye